nhá. À, phần thứ một chúng ta nghiên cứu các cái khái niệm mở đầu những cái kiến thức sơ đẳng nhất về hình học không gian. À, thứ nhất là mặt phẳng. Các em chú ý này à, thì à, chúng ta đã biết được rất nhiều các thứ chúng ta được làm quen với hình không gian từ rất lâu rồi nhưng bây chúng ta học một cách rất là bài bản nên các bạn hãy hết sức chú ý và à, và để ý từng chi tiết một vì những cái này là những cái nền tảng giúp chúng ta học tốt những phần sau nhé đấy ra các bạn phải thật sự chú ý đấy, về, à, thứ nhất là mặt phẳng mặt phẳng là gì đấy, thì chúng ta thường quan sát ví dụ ờ, các hình ảnh ví dụ như mặt bản mặt bàn hoặc là mặt cái hồ nước mà khi nó yên lặng đấy thì đấy hình ảnh của mặt phẳng cái mặt phẳng này có hai cái tính chất vô cùng quan trọng các em cần chú ý đó là mặt phẳng thì không có bề dày và mặt phẳng cũng không có giới hạn, mặt phẳng vô hạn nhé. Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn nhé. Ví dụ mặt bảng này, mặt bảng này không phải mặt bảng này đâu nhá, mà nó còn dài vô tận, rộng vô tận đúng không nào? Về kéo về các phía, đấy thì gọi là nó không có giới hạn và người ta không xét đến độ dài của nó nhé, nó không có bề dày. Và em nhìn này, à, đây là mặt phẳng P, phẳng Q như này nhé Thì người ta thường biểu diễn mặt phẳng bởi cái hình bình hành hoặc là góc nhá biểu diễn mặt phẳng bởi hình bình hành hoặc là góc thông thường lại biểu diễn hình bình hành nhá hoặc là góc này được nhá. thì ví dụ như trên này là mặt phẳng p mặt phẳng q hai người ta có thể ký hiệu là mp p đúng không mp cái ký hiệu mặt phẳng đấy beta này pq alpha beta vân vân người ta ký hiệu bằng chữ in hoa hoặc là chữ la mã cũng được ok chúng ta cùng chuyển sang mục số 2 đó là điểm thuộc mặt phẳng à, thì trong không gian người ta cho điểm A, B và cho mặt phẳng P như thế này. Điểm A đây, điểm B đây và người ta cho cái mặt phẳng P. À, trên hình vẽ ta thấy A thì thuộc mặt phẳng P, còn B thì không thuộc mặt phẳng P. Thì ta xét uh, cụ thể từng trường hợp một nhé. Khi điểm A thuộc mặt phẳng P thì ta sẽ nói A nằm trên P hoặc là P chứa điểm A hoặc là P đi qua điểm A và người ta ký hiệu là A thuộc P đó, ký hiệu này giống như hồi chúng ta đã học từ lớp 6 rồi A thuộc mặt phẳng P còn trường điểm B này B thì không thuộc mặt phẳng P thì ta sẽ nói B nằm ngoài mặt phẳng P mặt phẳng P không chứa điểm B nhé hoặc là mặt phẳng P không đi qua điểm điểm B đấy thì các cách nói là đều giống nhau cả và ta ký hiệu là B không thuộc mặt phẳng P đấy các bạn chú ý hai cái ký hiệu này nhé. thì ngoài ký hiệu điểm thuộc mặt phẳng thì chúng ta sẽ thêm một cái phần nữa là à, mối quan hệ giữa điểm với lại đường thẳng và đường thẳng